Thì xin chào thầy và các bạn thì hôm nay mình sẽ nói về hormone FSH là hormone kích thích năng trứng uh, viết tắt của từ follicle stimulating hormone thì hormone FSH là hormone kích thích năng trứng và là một trong hai kích dục tố gonadotropin cùng với hormone LH là hormone kích thích hoàng thể thì hormone FSH được tiết ra từ các tế bào ưa ba giờ ở thị trước tiếng yên và nó thuộc trục hạ đồi tiếng yên tiếng sinh dục và đây là trục hạ đồi tiếng yên tiếng sinh dục ở nam và hạ đồi tiếng yên tiếng sinh dục ở nữ thì hai trục này chỉ chỉ chủ yếu chỉ khác nhau ở mục đích là tinh trùng và buồng trứng thì bản chất của FSH là lycoprotein với 236 acetamin và nó tác dụng trên mục đích là ở nam là tinh hoàng và ở nữ là buồng trứng chủ yếu qua cơ chế chất truyền tinh thứ hai CAMP viết tắt của từ cyclic 3,5 adenosine monophosphate thì ở nam thì nó sẽ là tác dụng lên tinh hoàng hay cụ thể là tế bào Sertoli nó sẽ gắn vào các thụ thể ở tế bào Sertoli ở ống sinh tinh xoắn và làm cho tế bào này tăng trưởng và tiết ra chất sinh tinh thì bên cạnh đó thì FSH và testosterone sẽ cùng tác dụng vào tế bào Sertoli để tạo tinh trùng hay, hay còn gọi là spermatogenesis ở nữ thì nó sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt thứ nhất là nó kích thích năng trứng phát triển và thứ hai là nó phối hợp cùng với hormone LH phát triển năng trứng đến chính gây phóng noãn kích thích tạo hoàng thể kích thích tế bào hạt và năng của năng trứng và hoàng thể bài tiết estrogen và progesterone thì việc điều hòa bài tiết á, là ở vùng hạ đồi nó tiết ra hormone uh, giải phóng uh, ờ, FSH và LH để kích thích tiếng yên tiết FSH bên cạnh đó thì testosterone progesterone và estrogen nó sẽ gây điều hòa ngược âm và inhibin của hoàng thể ở năng trứng và tế bào celluli ở tế ống sinh tinh xoắn cũng ức chế bài tiết FSH. Thì ở nữ thì FSH được bài tiết thay đổi tùy theo chu kỳ kinh nguyệt. Thì lúc bắt đầu ờ, từ 0 đến lúc bắt đầu từ 0 đến 4 ngày ở trong ờ, quá trình ờ, chu kỳ kinh nguyệt thì FSH nó nhiều hơn so với là hormone LH và đến tận ngày thứ 12 và khi này thì hormone LH sẽ bắt đầu nhiều hơn hormone FSH ở trong quá trình rụng trứng và sau đó thì hormone FSH trở lại nhiều hơn so với hormone LH